proteins are like our body's building blocks. They're required for the structure and for the function and for the maintenance of our bodies. The World Health Organization recommends almost a gram of protein per kilogram of body weight for the average person. So if you weighed 60 kilograms, that means you would need about 50 grams of protein per day, which would be about the same as eating eight eggs. A lot of people look to animal products for protein in their diets, and while those are good for you in small quantities, they contain some unhealthy fats as well. So it's important to make sure that you're also getting lean sources of protein. Nutrilite All Plant Protein combines the highest quality plant sources from soy, wheat, and pea to provide the complete amino acid profile you need to get from your food without all of the fat and cholesterol. All plant protein provides about 8 to 10 grams of protein per serving, which would be the same as eating about one and a half eggs. This low-fat, cholesterol-free, and lactose-free powder can be added to any meal. So if you're not getting enough protein, an easy way to help fill in that gap would be to use Nutrilite All Plant Protein Powder. understand Neutralite's dedication to traceability? Well, look no further than these folks, the farmers of Trout Lake West, a Neutralite team that's redefining sustainable, traceable farming. Oh, there's some room. This is Danielle Hawkins, a farmer whose passion goes way beyond her day job. Sustainability is important to me, mainly because I want to do what I can to preserve the earth. I try and use as much of the natural resources around me that I can. You know, just maintain what's here and make it better if you can. Okay, Mauricio, ¿qué es el plan hoy? To say Danielle lives out her values is an understatement. As a leader, she's helped Neutralite to build a culture of traceable, sustainable excellence. Buenos días. ¿Cómo estás? I think Trout Lake Farm really helps cultivate sustainability as a whole. Little baby weeds right a lot of what I do is keeping a healthy soil, as well as also maintaining biodiversity, making sure that you're taking care of it so that it's healthy for the future. We got buds. Traceability doesn't just focus on the environment, it focuses on investing in your people. Let them know it looks good. Bringing them up in their position, making them feel confident. This bad boy, I guess right. The people keep the farm strong making sure we're stable and sustainable going year to year. Trout Lake West is completely traceable, which means each detail is carefully documented, ensuring the quality of every Neutralite product. Because it's one thing to say you're traceable, but it's another to show all the steps that make it possible. Look at all that hair root though. I think what makes Neutralite different is really that they're investing in their own farms to grow organically and provide the botanicals that go into the supplements, and they're able to follow it all the way down to the seed. These are big blades, right? <laughs> all the farmers here believe in this idea just as much as I do. It's good? Traceability is not easy. It's hard work. understand Neutralite's commitment to traceability? Then look no further than our Acerola cherry farm in Ubijara, Brazil. It's thriving thanks to this team of innovative farmers. Teamwork is essential. We innovate to improve the farm every day. This is Joaquim, the farm's innovation specialist, and a leader whose passion makes him easy to follow. <laughs> I love to have a contact with the trees, with the nature, and I like to see all the process from the seeds to the harvest. My passion has always been to conserve the environment while innovating new farming methods. Legal. Joaquim's methods aren't just new, they're revolutionary. The team is using technology to improve every part of the farming process, all while conserving the environment. We monitor our pests here in the farm the green is okay and the red means we need to start the control. We need to innovate all the time to overcome challenges like weather or diseases. For instance, in the last years, we faced the worst drought in our region, but we worked together to innovate a solution. This conserved the water and increased crop yields at the same time. This is a very nice. On most farms, the benefit of innovation can be hard to measure. But on a Neutralite farm, that's easy. Each step is traceable, measuring improvements along the way. Because it's one thing to say you're traceable, but it's another to show all the steps that make it possible. Traceability provides all the data that we need to make the best decision. We can improve our processes all the time. We are proud to be part of the Neutralite team because in a small way, we feel connected to the entire world through our work. The Nutrilite product has good credibility and with the traceability, we can prove that we are part of this and we can spread this passion for our consumer also. Traceable Innovation, brought to you by the farmers of Neutralite, ensuring pure, safe, and effective ingredients for years to come. understand Neutralite's commitment to traceability? Look no further than the farmers of Trout Lake East, a Neutralite team fiercely committed to organic farming. You can call this one of the dirty jobs. Trout Lake Farm dirty jobs, up close and personal. That's Darwin and Phil. They're a great team. And yeah, they're brothers. Farming for us started from the time we could walk. We were operating equipment from the time we could reach the pedals. Dad was one of the first farmers in this area. He started with nothing, and as a family, we built up a nice agriculture operation. I remember working all summer and making $35. Yeah, I was a lot higher paid than Darwin. I made $40. Years later, all that hard work has paid off. Hey, morning, Chava. How are you this morning? Today, Trout Lake East is one of the most successful organic farms in the world. When you're organic, it takes more innovation because you're not dependent on chemicals or pesticides. The goal here is to remove the weeds without hurting that plant. Perfecto. Our job is to take care of the plant, clear from the time it's born all the way up to the time it's harvested. You have to have the commitment that you're going to be there, you're going to be hands on the ground, eyes on the plant, you just put in hour after hour, and you have to stay with it. Got enough hands? I haven't figured out any shortcuts yet. <laughs> In all these years? <laughs> yeah, I'm still looking. I'd like it to be easier. Um, I haven't figured out any shortcuts. No shortcuts. That's what it takes to ensure that every detail of the farming process is carefully tended to and documented, ensuring quality at the highest level. Because it's one thing to say you're traceable, but it's another to show all the steps that make it possible. Traceability really sets Neutralite apart. We can document everything about that plant. When it was planted, who ran the equipment on it. We can trace it back clear to the very beginning. I love being able to document all the innovation we've had along the way. Unbelievable. Never thought this would even be possible. I see scenes unfold every day that are incredible. And I think, I wish I could share this with the people that consume our products. If they knew the sense of commitment that we have, their confidence would soar. Commitment to traceability, brought to you by the farmers of Neutralite, ensuring pure, safe, and effective ingredients for years to come. from each of our fields and we send it off to the lab and we get soil results. And so these are analyzed by the farm managers of the different sites. And you look at these soil tests to determine what you might be lacking in nutrients. If necessary, you can amend your soil with nutrients for optimal plant growth. pesticide chemicals. Anytime you're putting a synthetic on the farm, you're actually not only killing the herb on the top of the soil, but you're also killing all the microorganisms underneath, which leaves you with a sterile soil. Whereas organic is promoting life in the soil, which promotes life in the plants, biodiversity, started farming. You'll find that at all of our farms, the soils are in better condition than when we started. For me, creating a good, healthy soil is creating a sustainable future. We're creating a foundation and the ability to provide healthy, quality product for future generations. A Nutrilite, todo o processamento tem que ser bem monitorado para se garantir que os consumidores vão atingir a melhor vitamina do mercado. E a qualidade trabalha para garantir que tudo que se produziu, se produziu com qualidade, com segurança, para não trazer problemas para os consumidores. uma série de requisitos pela padronização de cada produto. São muitos restritos para se você atingir o melhor padrão para ser um fornecedor para a Emory. desde a etapa de produção na fazenda, de fornecimento de fruta, as etapas de controle, processamento e produto final e controle do produto final, as pessoas que estão cuidando dos processos estão totalmente envolvidos com o produto. Nos deixa muito mais orgulhoso de fazê-lo, porque a gente está sabendo que não é só o alimento. Por detrás existe todo o ambiente, toda a comunidade, todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo isso é melhorar o mundo para mim e para as pessoas. plants have fingerprints, and where a group of scientists have fingerprinted over 1,300 of the world's botanicals to discover their health benefits, and where every seed is given a unique birth certificate to track its life from seed to supplement. Imagine a group of scientists who search the globe for the best farms on every continent, except Antarctica. Imagine a farm where nature is used to help nature, and where natural pest control is the job of falcons like Copper and where farmers understand their plants so well that they know the precise moment to harvest to optimize their nutrients. Imagine a supplement company that uses every part of every plant, extracting essential phytonutrients for your benefit and using the rest of the plant to revitalize the soil on its farms. Imagine a team of engineers so obsessed with product excellence that they run more than 500,000 quality checks a year on their supplements. Or a team of packaging engineers who run more than 30,000 tests in extreme conditions to ensure that your supplements will remain pure, safe, and effective from our door to yours. Imagine a life colored with the power of phytonutrients, nurtured every step of the way. Because at Nutrilife, we believe to get truly traceable supplements, you need to go behind the label. These are the real people that bring to life a world you don't have to imagine. This is the real world of Neutralite traceability. Xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại cùng với chuỗi chương trình huấn luyện với chủ đề Đề kháng ba khỏe, sống khỏe chủ động. Chương trình được livestream vào lúc 19 giờ 30 phút trên trang Facebook của Nutrilite Việt Nam. Và lời đầu tiên thì Thu Hà cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị đã theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong xuyên suốt hai livestream vừa qua. Và đó cũng chính là động lực rất là lớn để chúng tôi có thể thực hiện được tốt hơn những chương trình lần sau. Và ngày hôm nay cũng là chuyên đề cuối cùng kết thúc chuỗi chương trình huấn luyện với chủ đề Đề kháng ba khỏe, sống khỏe chủ động. Và trong hai buổi livestream lần trước, chúng ta đã biết về việc tăng cường sức khỏe tế bào miễn dịch và sức khỏe làn da sẽ giúp tăng cường được hệ miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể rồi. Tuy nhiên thì chỉ hai yếu tố kể trên là chưa đủ. Chúng ta còn cần phải có thêm một hệ tiêu hóa khỏe mạnh để có thể hấp thụ được những chất dinh dưỡng vào cơ thể của mình nữa. Vậy thì hệ tiêu hóa có vai trò gì và ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch ra sao? Xin mời quý vị cùng nhau tìm hiểu trong chuyên đề cuối cùng ngày hôm nay với chủ đề là tiêu hóa khỏe để kháng khỏe các anh chị nhé. Và chương trình được tổ chức bởi công ty Amway Việt Nam và nhãn hàng Nutrilite cùng với sự góp mặt quý báu của thạc sĩ bác sĩ Doãn Thị Tường Vi, nguyên trưởng khoa dinh dưỡng bệnh viện 198 và chuyên viên huấn luyện anh Nguyễn Thanh Duy đến từ công ty Amway Việt Nam. Quý vị thân mến và như hai chuyên đề lần trước vào cuối chương trình chúng ta sẽ có phần quay số may mắn ngẫu nhiên để cùng chọn ra những anh chị nhà phân phối cũng như khách hàng may mắn nhận giải thưởng từ phía công ty Amway Việt Nam. Và để có thể tham gia chương trình quay số may mắn này thì các anh chị ơi, hãy nhớ bình luận theo cú pháp là con số may mắn bao gồm 3 chữ số, bắt đầu từ số 001 đến số 999 khoảng trắng, họ và tên viết liền không giấu quý vị nhớ nha. Và những anh chị nào may mắn sẽ được uh, lộ diện vào cuối chương trình. Thưa quý vị và ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu hơn nữa, hãy cùng nhau đến với phần chia sẻ đầu tiên từ thạc sĩ bác sĩ Doãn Thị Tường Vi với chủ đề khoa học tổng quan về tiêu hóa cũng như là mối liên hệ giữa tiêu hóa và miễn dịch, các yếu tố ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và giải pháp tăng cường hệ tiêu hóa. Và trong suốt quá trình chia sẻ, nếu anh chị có bất kỳ những câu hỏi nào thì hãy cùng nhau bình luận ở bên dưới các anh chị nhé. Còn bây giờ, xin trân trọng kính mời thạc sĩ bác sĩ Doãn Thị Tường Vi ạ. À. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Doãn Thị Tường Vi, nguyên trưởng khoa dinh dưỡng bệnh viện 198. Kính thưa quý vị, chuỗi chương trình huấn luyện đề kháng ba khỏe, sống khỏe chủ động gồm có 3 chuyên đề. Thứ nhất là tế bào khỏe, thứ hai làn da khỏe và thứ ba là tiêu hóa khỏe. Hai chuyên đề đầu chúng ta đã hoàn thành và hôm nay tôi xin đồng hành cùng với các bạn chuyên đề thứ ba đó là tiêu hóa khỏe, đề kháng khỏe. Nội dung chuyên đề hôm nay gồm có 5 phần. Thứ nhất là khái quát về hệ miễn dịch, thứ hai tổng quan về hệ tiêu hóa, thứ ba mối quan hệ giữa tiêu hóa và miễn dịch, thứ tư các yếu tố tác động đến tiêu hóa, thứ năm giải pháp tăng cường sức khỏe tiêu hóa. Và bây giờ chúng ta đi vào nội dung thứ nhất đó là khái quát về hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch là gì? Miễn dịch là sức đề kháng của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh đến từ môi trường xung quanh như vi sinh vật gây bệnh, virus, vi khuẩn, nấm mốc và ký sinh trùng. Hệ miễn dịch bao gồm một hệ thống rộng lớn trải khắp cơ thể trên hầu hết tất cả các cái tế bào, các lớp mô hay các cơ quan có trong cơ thể. Nếu cơ thể không có hệ miễn dịch hoặc hệ miễn dịch bị suy yếu thì sẽ có nguy cơ mắc phải rất nhiều căn bệnh nguy hiểm một cách dễ dàng. Hệ miễn dịch có hai thành phần, miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch thích ứng. Miễn dịch bẩm sinh hay còn gọi là miễn dịch không đặc hiệu, miễn dịch thích ứng hay còn gọi là miễn dịch đặc hiệu. Trong miễn dịch thích ứng gồm có hai phương thức, miễn dịch dịch thể và miễn dịch qua trung gian tế bào. Ngoài ra có thêm một thành phần nữa đó là miễn dịch thụ động loại miễn dịch này mượn từ một nguồn khác, nó không tồn tại trong một thời gian dài. Ví dụ, em bé nhận kháng thể IgG từ mẹ qua nhau thai trước khi sinh và trong sữa mẹ sau khi sinh. Đó là kháng thể IgA. Một hình thức nữa đó là tiêm chủng, tức là đưa vào cơ thể một kháng nguyên hoặc một mầm bệnh nhưng mà nó đã bị suy yếu rồi nhưng mà nó vẫn đủ để kích thích cơ thể sản sinh ra kháng thể tạo miễn dịch chủ động để phòng bệnh nếu mối đe dọa xuất hiện. Như vậy, chúng ta có thể so sánh giữa miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch thích ứng thì chúng ta thấy các đặc điểm của nó như sau. Đối với miễn dịch bẩm sinh thì nó làm sao? Nó đáp ứng với bất kỳ kháng nguyên nào xâm nhập và hình thành một cách tự nhiên của cơ thể. Thế còn đối với miễn dịch thích ứng thì nó chỉ đáp ứng với một kháng nguyên nhất định đã được nhận diện trước và nó hình thành khi hệ miễn dịch tiếp xúc với kháng nguyên. Các tế bào tham gia miễn dịch trong miễn dịch bẩm sinh thì gồm có bạch cầu đa nhân trung tính, đại thực bào, tế bào diệt tự nhiên NK, bạch cầu đơn nhân, tế bào đuôi gai, tế bào mát. Còn trong miễn dịch thích ứng thì đó là các tế bào lympho và tế bào trình diện kháng nguyên. Tuy nhiên, trong miễn dịch bẩm sinh thì không ghi nhớ miễn dịch, nhưng mà nó lại có ghi nhớ trong miễn dịch thích ứng khi kháng nguyên đã xâm nhập cơ thể một lần hệ miễn dịch sẽ ghi nhớ kháng nguyên và cách chống lại nó ở những lần xâm nhập sau. Và nói đến về hiệu quả thì trong miễn dịch bẩm sinh thì có hiệu quả ít hơn Nhưng mà miễn dịch thích ứng thì có thể nói là có hiệu quả chống mầm bệnh được tốt hơn Thời gian đáp ứng bên miễn dịch bẩm sinh thì nó xảy ra nhanh gần như tức thì Nhưng mà trong miễn dịch thích ứng thì nó phải cần có thời gian thì nó mới tạo ra được đáp ứng miễn dịch như vậy, chúng ta thấy rằng hệ miễn dịch đóng vai trò quan trọng đối với con người. Tuy nhiên, không phải lúc nào nó cũng ở trạng thái ổn định nhất. Để giúp hệ miễn dịch được vững vàng, có người thì chú trọng tăng miễn dịch ở gan, thận, người khác lại chú ý tới tim, mạch. Nhưng với bộ ba bảo vệ giúp miễn dịch vững vàng gồm tế bào miễn dịch, làn da và tiêu hóa khỏe, sức đề kháng của cơ thể chúng ta sẽ được nâng cao. Bộ ba bảo vệ giúp miễn dịch vững vàng đó như sau. Thứ nhất là tế bào miễn dịch. Mỗi loại tế bào miễn dịch đóng một vai trò riêng trong hệ miễn dịch. Các cách nhận biết vấn đề khác nhau, giao tiếp với các tế bào khác khác nhau và chúng thực hiện các cái chức năng của riêng bản thân chúng. Dựa theo đáp ứng miễn dịch, chúng có thể tham gia vào miễn dịch bẩm sinh và các miễn dịch thích ứng để bảo vệ cơ thể. Thứ hai là làn da, là hàng phòng thủ đầu tiên giúp chống lại sự xâm nhập và phát triển của các vi khuẩn gây hại. Chức năng của đề kháng da nhờ vào ba lớp hàng rào, đó là vật lý, hóa học và sinh học. Tiêu hóa chúng ta biết rằng 70% hệ miễn dịch biểu mô tập trung ở hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh cũng tham gia sản xuất các yếu tố miễn dịch cho cơ thể, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật nhờ có sự phối hợp chặt chẽ của bộ ba đề kháng trên mà sự hoạt động của hệ miễn dịch được diễn ra một cách đồng bộ, nhịp nhàng, thực sự là lá chắn của cơ thể chống lại các tác nhân từ bên ngoài, bên trong cơ thể, từ cảm lạnh thông thường cho đến ung thư nguy hiểm. Như vậy, chúng ta thấy rằng đường ruột và hệ miễn dịch có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. 70% tế bào miễn dịch tập trung ở đường ruột. Đây cũng là nơi tham gia sản xuất các yếu tố miễn dịch cho cơ thể. Và như vậy chúng ta thấy rằng đường ruột khỏe thì hệ tiêu hóa khỏe, từ đó có đề kháng khỏe. Bây giờ chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai, đó là tổng quan về hệ tiêu hóa. Thứ nhất, khái niệm vai trò của hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa là tập hợp nhiều cơ quan có chức năng tiếp nhận, phân giải thức ăn, hấp thu các chất dinh dưỡng, đưa vào máu và đào thải những chất cặn bã ra khỏi cơ thể hệ tiêu hóa gồm hai bộ phận đó là ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa. Ống tiêu hóa nếu tính từ trên xuống dưới bắt đầu từ miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, đại tràng và cuối cùng là hậu môn. Trong ống tiêu hóa, ruột non có vai trò quan trọng nhất. Nó gồm 3 thành phần: tá tràng, hõng tràng và hồi tràng với cấu trúc đặc biệt để hấp thu chất dinh dưỡng. Còn tuyến tiêu hóa như tuyến nước bọt, các cái chất tiết ra từ các tế bào tuyến của niêm mạc dạ dày, ruột, gan mật và tụy. Vai trò mỗi cơ quan của hệ tiêu hóa có một chức năng riêng nhưng chúng liên quan chặt chẽ với nhau, đảm bảo vai trò tiếp nhận thức ăn sau đó chuyển hóa thành các chất dinh dưỡng thiết yếu để đi nuôi cơ thể. Thứ hai, quá trình tiêu hóa hấp thụ Đầu tiên là miệng có chức năng là nhai và nuốt thức ăn. Nước bọt được tiết ra ở trong khoang miệng, nó sẽ trộn với thức ăn và nó bắt đầu phân hủy tinh bột thành đường đơn. Tiếp đó là họng. Họng thì khi mà thực phẩm đi à, từ miệng cho đến họng thì nó sẽ chuyển tiếp đến thực quản. Thực quản thì nó là một ống, nó dài khoảng từ 25 tới 30 cm. Nó có nhiệm vụ đưa thức ăn xuống dạ dày bằng các cái sóng nhu động của thực quản, đưa thức ăn từ họng xuống dạ dày dạ dày thì nó được cấu tạo bởi các cái lớp cơ chắc chắn và nó liên kết chặt chẽ nên có khả năng có bóp mạnh và nghiền thức ăn. Nó có thể chứa tới khoảng 4,6 tới 5 lít rưỡi. Ngoài việc lưu giữ, khi thức ăn đến dạ dày sẽ trộn với axit và các enzyme như pepsin biến thành các cái chất lỏng hoặc các cái dạng sệt mà chúng ta thường gọi là vị chất và nó được chuyển đến ruột non tại dạ dày thì có thể nói rằng là nó có thể hấp thu được nước này, có thể hấp thu được ít đường này và đặc biệt là ethanol hay còn gọi là rượu và một số khoáng chất, vitamin và một số loại thuốc nhất định. Tuy nhiên, nó đến ruột non thì có một cái sự đột phá nhất định. Tức là khi thức ăn đã vào ruột non thì lúc này nó gọi là nhũ chấp thì nó sẽ nhờ tác dụng của các enzyme tiêu hóa của dịch mật, dịch tụy và dịch ruột các thức ăn như protein, glucid, lipid nó sẽ được tiêu hóa thành các sản phẩm cuối cùng để có thể hấp thu được. Và chúng ta biết rằng là hầu hết sự hấp thu thức ăn là xảy ra ở ruột non. Đối với điều này, ruột non được thích nghi theo nhiều cách có tới 8 đến 9 lít dịch được hấp thu mỗi ngày gồm các dịch tiêu hóa và dịch của thức ăn, đồ uống đưa vào. Thế nhưng mà có tới 7 lít rưỡi dịch được hấp thu ở ruột non, còn 1 lít rưỡi còn lại nó sẽ qua cái van hồi manh tràng để đưa xuống ruột già hay còn gọi là đại tràng. Ruột non nó có chiều dài tới 6 mét nhưng mà đại tràng thì nó có chiều dài là 1 mét rưỡi thôi. Có thể nói rằng hầu hết sự hấp thu thức ăn đều xảy ra ở ruột non là vì Thứ nhất, chúng ta thấy rằng cái diện tích hấp thu của nó nó rất là rộng lớn, nó có thể từ 250 tới 300 mét vuông nhờ các cái cấu trúc đặc biệt của niêm mạc. Như trên hình ảnh chúng ta nhìn thấy các cái niêm mạc của ruột non ấy nó có các cái nếp gấp mà trong các cái nếp gấp đó nó lại có các cái nhung mao trong các cái nhung mao nó lại có các vi nhung mao từ đó làm sao ạ nó sẽ làm tăng diện tích hấp thu của niêm mạc ruột lên gấp hơn 1.000 lần và trên các cái nhung mao đó thì chúng ta còn thấy có các cái diềm bàn trải của tế bào biểu mô ruột nó có rất nhiều các cái enzyme tiêu hóa và các loại protein mang khác trên các cái diềm bàn trải của tế bào biểu mô ruột có nhiều các cái enzyme tiêu hóa và các loại protein mang khác nhau giúp vận chuyển các chất đưa vào trong tế bào. Và chỉ có ở ruột non, các chất dinh dưỡng được tiêu hóa triệt để và lúc này nó sẽ trở thành những cái sản phẩm để có thể được hấp thu qua ruột non. Thế khi mà đã xuống tới đại tràng thì chúng ta biết rằng lúc này các cái thức ăn nó tiếp tục nó được tái hấp thu và hấp thu gì nó chỉ còn hấp thu nước mà thôi cho nên nó sẽ khiến thức ăn chuyển dần sang dạng khô và nó lưu trữ trong đại tràng sigma cho đến khi có một khối lượng đủ lớn và sẽ được tống ra ngoài qua trực tràng với tần suất từ 1 hoặc 2 lần trong một ngày. Và sự thải ra đó là phân thì nhiệm vụ của trực tràng đó là nhận phân từ đại tràng sigma. Khi có nhu cầu đi vệ sinh, cơ vòng hậu môn sẽ giãn để phân đi ra ngoài. Như vậy, đường ruột nhất là ruột non có vai trò rất quan trọng đối với hệ tiêu hóa. Tiếp theo đó là các tuyến tiêu hóa. Các tuyến tiêu hóa nó tiết dịch, nó có các cái men tiêu hóa, nó đổ vào ống tiêu hóa. Có hai nguồn men tiêu hóa hay còn gọi là enzyme. Thứ nhất là các cái tế bào tuyến của niêm mạc dạ dày và ruột nó tiết ra các cái enzyme này nhưng mà nó trực tiếp nó đổ các cái chất tiết của nó vào lòng ruột hoặc các cái ống dẫn chất thứ hai các cái tuyến đặc biệt như là tuyến nước bọt rồi là gan và tuyến tụy đổ chất tiết của chúng vào ruột qua các cái ống dẫn của chúng. Nước bọt sẽ được tuyến nước bọt tiết vào khoang miệng từ 1.000 đến 1.200 ml một ngày chức năng của nó làm sao ạ? Nó làm sạch và giữ cho miệng là luôn ẩm ướt, nó sẽ thấm vào các thức ăn và nó giúp cho chúng ta có một cảm giác thoải mái khi ăn. Và amylaza nước bọt sẽ tiêu hóa tinh bột, chuyển nó thành đường maltose. Còn gan nó sẽ tiết ra dịch mật và nó lọc máu có các cái chất dinh dưỡng vừa được hấp thu đến từ ruột non. Mật do gan tiết ra trong bữa ăn túi mật co bóp tống mật xuống tá tràng rồi xuống ruột non giúp tiêu hóa chất béo. Tuyến tụy bài tiết dịch tụy gồm có các cái enzyme hay còn gọi là các cái men ạ. À. Nó sẽ đổ vào tá tràng rồi xuống ruột non để phân hủy protein, chất béo và carbohydrate trong thức ăn. Và bây giờ chúng ta chuyển sang nội dung thứ ba đó là mối quan hệ giữa tiêu hóa và hệ miễn dịch. Thứ nhất, hệ vi sinh đường ruột. Chúng ta biết rằng hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe. Có tới 70% các cái tế bào miễn dịch biểu mô tập trung ở hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa cũng là nơi tham gia sản xuất các cái yếu tố miễn dịch cho cơ thể và sức khỏe của hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, nó hỗ trợ để thúc đẩy cơ thể khỏe mạnh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngoài tiêu hóa, ruột còn có tác động đến hoạt động của cơ thể, tâm trí và hệ thống miễn dịch. Như vậy, đường ruột của hệ tiêu hóa và hệ thống miễn dịch có liên quan với nhau như thế nào? Tại đường tiêu hóa là một hệ sinh thái thu nhỏ với hàng ngàn loài vi khuẩn khác nhau. Người ta ước tính số lượng vi khuẩn nhiều gấp 10 lần số lượng tế bào cơ thể và trọng lượng hệ vi sinh đường ruột có thể lên đến 1 đến 2 kg và người ta còn ví von là như thế này nếu chúng ta xếp lần lượt các cái vi sinh vật đó ở bên cạnh nhau thì nó có thể xếp hàng và cái số lượng vi khuẩn đó nó có thể là cuốn vòng quanh cái trái đất gấp 2,5 lần. Bất cứ thứ gì chúng ta ăn uống khi đi vào bộ máy tiêu hóa qua ruột không phải đều được hấp thu hết thông qua hàng rào đường ruột chúng sẽ chọn lọc những chất nào được hấp thu và những phần còn lại sẽ được lưu thông ra ngoài. Đường ruột giống như một người gác cổng để bảo vệ sức khỏe của cơ thể chống lại các vi khuẩn gây bệnh bằng 3 cấp độ. Thứ nhất, hệ vi sinh đường ruột, thứ hai, lớp niêm mạc, thứ ba, hệ thống miễn dịch. Hệ vi sinh thì phần lớn chúng nằm dọc theo đường tiêu hóa và có thể được tìm thấy cả ở trên da, trong mũi và trong tai. Theo định nghĩa của FAO và Tổ chức Y tế Thế giới thì probiotic là vi sinh vật sống khi đưa một lượng cần thiết đầy đủ vào cơ thể nó có thể đem lại hiệu quả có lợi. Thế còn các cái hại khuẩn là vi khuẩn có trong hệ tiêu hóa, đặc biệt là ở ruột già hay còn gọi là đại tràng, nó có khả năng gây bệnh ở nhiều vị trí và tùy thuộc vào từng chủng loại sẽ gây các bệnh khác nhau và nhiều loại vi khuẩn nó được xếp vào nhóm lợi khuẩn hay còn gọi là probiotic. Một số loại probiotic thì thường gặp như lactobacillus. Đây là cái loại mà phổ biến nhất Loại này nó có thể tạo ra các cái men như lactase các enzyme giúp phân giải đường lactose. Nó có thể tạo ra các cái axit lactic, nó giúp kiểm soát các cái vi khuẩn có hại. Loài thứ hai đó là Bifidobacterium. Nó sẽ giúp giảm các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích hoặc giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và nó có thể hạn chế sự phát triển của vi khuẩn có hại trong đường ruột. Và tỷ lệ vàng của lợi khuẩn ở trong đường ruột nó chiếm tới 85%, còn hại khuẩn nó chỉ có 15%. Chúng tồn tại như một hệ sinh thái trên cơ thể nhờ cơ chế điều hòa miễn dịch tại chỗ. Mà nếu mà cái sự thay đổi của các cái cộng đồng vi sinh vật này thì nó sẽ gây ra cái sự mất điều hòa miễn dịch và nó sẽ dẫn đến các cái rối loạn tự động miễn dịch. Vai trò thứ hai đó là giúp duy trì hàng rào bảo vệ hệ vi sinh đường ruột nó ngăn chặn cái vi khuẩn có hại bằng cách là nó cạnh tranh về không gian cũng như là thức ăn. Hệ vi sinh đường ruột nó tạo ra các cái vi khuẩn là các phân tử kháng khuẩn nó có khả năng tiêu diệt vi khuẩn có hại. Và đồng thời chúng cũng cung cấp các cái nhiên liệu như là các cái axit béo chuỗi ngắn cho các tế bào ruột và nó hình thành các phản ứng miễn dịch. Đồng thời nó kích thích và thúc đẩy hệ miễn dịch và nó có vai trò trong cái việc tổng hợp các cái vitamin quan trọng ví dụ như là vitamin K, vitamin B12, vitamin B8. Ngoài ra nó còn tham gia và xúc tác các cái quá trình tiêu hóa, chuyển hóa các cái chất dinh dưỡng và nó bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài. Ví dụ, hệ vi sinh đường ruột nó hoạt động như một người gác cổng và một người huấn luyện nó dạy cho các cái tế bào lympho T phân biệt được các thực thể lạ khi các kháng thể không thể tiếp cận được mầm bệnh ví dụ như là các cái à, vi sinh vật ở nội bào thì lúc này tế bào lympho T nó sẽ tham gia vào miễn dịch qua trung gian tế bào để giải quyết tình trạng đó và làm sao nó tiêu diệt các cái tế bào bị nhiễm bệnh. Tiếp theo đó là lớp niêm mạc ruột. Nó được xem như một hàng rào bảo vệ vật lý và miễn dịch bao gồm một số yếu tố hỗ trợ chức năng. Thứ nhất lớp chất nhầy nó như là tuyến bảo vệ vật lý đầu tiên mà các phân tử bên ngoài gặp phải khi đến lòng ruột nó giúp ngăn vi khuẩn ngay từ đầu không tiếp xúc trực tiếp đến với các tế bào biểu mô thứ hai đó là các protein kháng khuẩn AMP và các phân tử immunoglobulin A hỗ trợ đối với à, hệ miễn dịch cái thứ ba đó là các tế bào đơn với các biểu mô chuyên biệt cái thứ tư đó là lớp đệm bên trong nơi các tế bào miễn dịch thích nghi cư trú như tế bào lympho T, tế bào lympho B, các đại thực bào và tế bào đuôi gai. Đường ruột nơi tập trung hơn 70% các cái tế bào miễn dịch biểu mô của cơ thể cũng chính là cái địa điểm mà hệ miễn dịch và vi khuẩn gặp nhau nó đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người. Các tế bào miễn dịch thì giúp giám sát những gì đi qua ruột, nhận biết, xác định và trung hòa bất kỳ chất độc hại nào xâm nhập vào cơ thể. Còn các tế bào miễn dịch trong ruột thì lại tương tác với hệ vi sinh đường ruột và nó cũng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chế độ ăn uống, lối sống. Khi tiêu thụ một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng và đa dạng, nó sẽ giúp cho hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, từ đó hỗ trợ khả năng miễn dịch một cách mạnh mẽ. Như vậy, hệ tiêu hóa của con người có một hệ vi sinh vô cùng phức tạp và đa dạng. Vai trò của hệ vi khuẩn đường ruột là tạo ra tính ổn định và khả năng miễn dịch trước tác nhân gây bệnh, đảm bảo sức khỏe cho con người. Và bây giờ, chúng ta chuyển sang nội dung thứ tư đó là các yếu tố tác động đến tiêu hóa. Thứ nhất, các yếu tố bên trong chúng ta biết rằng chế độ ăn có thể ảnh hưởng đến cân nặng, mức năng lượng trong một ngày. Nhưng đôi khi chúng ta không nhận ra được cái mức độ ảnh hưởng của chế độ ăn uống đối với hệ thống miễn dịch. Vậy thì chế độ ăn nó làm gì? Nó ảnh hưởng tới các cái chức năng sinh lý hệ thống miễn dịch ví dụ như các flavonoid có từ các cái thực phẩm nguồn gốc thực vật có trong như là rau xanh này hoa quả tươi này thì nó đã được chứng minh là nó có lợi ích cho hàng rào biểu mô cái thứ hai là các cái chế độ ăn mà nó có nhiều chất béo và đường ấy, thì nó sẽ làm thay đổi thành phần hệ vi sinh ở ờ, ờ, các cái loài chuột mà trong quá trình nghiên cứu người ta thấy như vậy và nó làm giảm cái độ dày của lớp chất nhầy Thế đối với các cái vi chất thì như thế nào? Sự thiếu hụt vitamin A, vitamin D, kẽm nó đã được phát hiện, tức là nó sẽ làm tổn thương hàng rào biểu mô, nó làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và viêm theo các nghiên cứu khoa học thì người ta còn đưa ra rằng với khẩu phần ăn mà thiếu chất xơ thì nó sẽ làm sói mòn hàng rào niêm mạc, nó khiến cho cơ thể dễ bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh hơn. Mặt khác thì khi mà sử dụng quá nhiều rượu bia nó cũng tác động bất lợi đến niêm mạc ruột. Thứ hai, đó là yếu tố bên ngoài. Chúng ta hàng ngày hàng ngày chúng ta thấy là tình trạng lạm dụng kháng sinh là không chỉ tiêu diệt vi khuẩn có hại mà nó lại còn diệt luôn cả những cái vi khuẩn có lợi từ đó nó gây mất cân bằng cái hệ vi sinh đường ruột thế rồi chúng ta được đi du lịch nhưng mà khi đi sang các cái quốc gia khác hoặc là các cái địa phương khác thì có thể nó cũng làm ảnh hưởng tới cái việc là mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột do nhiều các cái yếu tố khác nhau do cái chế độ ăn này do môi trường này vân vân và cũng có khi là do là bị nhiễm khuẩn nhiễm khuẩn ví dụ như là trong các cái ờ, đợt mà ngộ độc thực phẩm thì nó gây các cái rối loạn tiêu hóa nó cũng làm thay đổi cái hệ vi sinh đường ruột như vậy có thể nói rằng ba tiêu chí hàng đầu của hệ tiêu hóa khỏe mạnh thứ nhất đó là tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả thứ hai là không có bệnh về đường tiêu hóa thứ ba là phải cân bằng thuận lợi hệ vi sinh đường ruột từ các cái ba tiêu chí đó thì chúng ta sẽ đưa đến các cái giải pháp tăng cường sức khỏe tiêu hóa như thế nào trước khi đi vào cái vấn đề giải pháp thì chúng ta cần phải biết được là à khi mà hệ tiêu hóa nó không khỏe mạnh thì nó sẽ biểu hiện như thế nào các cái biểu hiện đầu tiên chúng tôi muốn nói ở đây đó là rối loạn tiêu hóa gồm các cái triệu chứng như đầy bụng táo bón tiêu chảy hội chứng ruột kích thích thứ hai có thể là hôi miệng cái thứ ba là có thể các cái biểu hiện như là nổi mụn kích ứng da cái thứ tư đó là hay ốm vặt. Chúng ta biết rằng các cái lợi khuẩn thì nó có nhiệm vụ kích thích sự phát triển của tế bào lympho T. Nếu mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột thì hệ miễn dịch nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tiếp theo đó là cân nặng thay đổi thất thường vi khuẩn đường ruột nó ảnh hưởng đến tiêu hóa các cái loại thực phẩm khác nhau và việc sản xuất một số các cái hormone nó liên quan đến sự thèm ăn ví dụ như là leptin, ghrelin và kết quả nó ảnh hưởng đến khẩu vị và cân nặng và có thể dẫn đến là thừa cân, béo phì. Thế rồi một cái biểu hiện tiếp nữa đó là hay mất ngủ, mệt mỏi thường xuyên khi mà bị mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Từ đó nó ảnh hưởng đến sản xuất các cái hormone như là serotonin, dopamine, nó khiến giấc ngủ làm sao ạ? Nó là bị giảm sút, cơ thể mất ngủ, mệt mỏi, rồi nó ảnh hưởng đến khả năng hấp thu các cái chất dinh dưỡng, từ đó nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của cơ thể chúng ta. Vậy thì khi mà đường ruột khỏe mạnh thì hệ miễn dịch sẽ khỏe mạnh. Giải pháp tăng cường sức khỏe tiêu hóa Thứ nhất là lối sống Thứ hai là chế độ dinh dưỡng. Bây giờ chúng ta đi vào mục đầu tiên đó là lối sống. Thì trong lối sống này chúng ta cần chú ý cái gì? Là nên giảm căng thẳng lo âu, giữ tinh thần thoải mái. Cái thứ hai là phải ngủ đủ giấc, cái thứ ba là tập thể dục thường xuyên, cái thứ tư là khi sử dụng thuốc thì chúng ta là chỉ dùng kháng sinh khi mà có chỉ định của các bác sĩ. Thứ hai là chế độ dinh dưỡng chế độ ăn lành mạnh, đa dạng thực phẩm, đặc biệt nhiều loại thực phẩm thực vật và có dầu các cái chất xơ. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu mà sử dụng hơn 30 loại à, thực phẩm, thực vật trong một tuần thì có hệ vi sinh đường ruột nó sẽ được đa dạng hơn. Và việc tăng cường thực phẩm nguồn thực vật kết hợp với các protein thực vật thì chính là cái cách để làm sao nó có hiệu quả để thúc đẩy hệ vi sinh đường ruột được đa dạng. Vậy thì chúng ta sẽ hỏi rằng probiotic và thực phẩm lên men thì như thế nào? Chúng ta biết rằng chế độ ăn mà có probiotic nó là những cái vi khuẩn có lợi cho đường ruột thì nó giúp cải thiện các cái tình trạng như là khó tiêu, đầy hơi, táo bón, tiêu chảy. Probiotic thì có trong các cái thực phẩm lên men như sữa chua lên men, kim chi, dưa cải bắp, miso mà chúng ta thường sử dụng hàng ngày. Và chúng ta có thể bổ sung probiotic tức là men vi sinh khi mà trong khẩu phần ăn của chúng ta cung cấp không đủ thì nó sẽ giúp xây dựng lại cái hệ vi sinh và hỗ trợ cho sức khỏe đường ruột nhưng cần chú ý sử dụng nó theo chỉ định của chuyên gia dinh dưỡng hoặc là cán bộ y tế. Và chú ý trong khẩu phần ăn là chúng ta phải tăng cường sử dụng thực phẩm mà có chất xơ. Chất xơ ở đây tôi muốn nói đến chất xơ hòa tan, prebiotic có thể nói rằng là các cái chất xơ này thì khi vào đường tiêu hóa thì nó sẽ không thể tiêu hóa được các cái chất xơ này nhưng mà nó lại có vai trò rất là quan trọng vì nó chính là cái nguồn thức ăn cho các lợi khuẩn cho nên nếu mà chúng ta bổ sung men vi sinh mà không kèm theo các cái chất xơ prebiotic thì vi khuẩn có lợi đưa vào nó cũng bị cản trở về vấn đề hiệu quả và đồng thời là chất sơ hòa tan thì nó làm sao ạ nó có tính mềm nó có tính dính và nó có thể hấp thụ nước và nó sẽ trở thành các cái dạng gen nó giúp cho phân của chúng ta là nó mềm hơn và nó giúp là kích thích cái nhu động ruột tăng nhu động ruột để chống táo bón cái thứ ba là nó có thể gắn với các cholesterol đường nó làm chậm cái quá trình hấp thu à, vào máu cái thứ tư là nó có thể giúp giảm cân vì nó sẽ giúp cho chúng ta khi ăn vào thì chúng ta sẽ cảm thấy là no lâu hơn và vì nó cũng chiếm một phần diện tích của dạ dày cho nên nó giúp cho chúng ta kiểm soát được cái lượng tinh bột chúng ta ăn vào nguồn thì nó có ở đâu ạ à? các cái loại đậu chuối bơ các cái loại quả mọng măng tây tỏi tỏi tây hành tây rau diếp xoan vân vân rất nhiều thế còn chất xơ không hòa tan không hòa tan thì có nghĩa là nó không bị phá vỡ bởi vi khuẩn đường ruột và nó cũng không được hấp thu vào máu nhưng mà nó lại có tác dụng làm sao ạ nó làm tăng khối lượng cái sản phẩm dư thừa từ đó nó ngăn ngừa cái tình trạng táo bón nguồn nó có thể đến từ các cái loại ngũ cốc nguyên hạt các cái loại hạt trái cây và rau xanh Vâng, và chúng ta cũng cần phải nhớ rằng cái cung cấp đủ nước hàng ngày cũng có vai trò rất là quan trọng bởi vì làm sao? Nó giúp cải thiện cái hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Nếu mà chúng ta uống đủ nước và đủ các cái chất lỏng ở trong mỗi ngày theo như nhu cầu hoặc là nhiều hơn khi mà thời tiết nóng nực hoặc khi mà phải vận động nhiều nó mới đảm bảo được cho cái vấn đề nước giúp cho cơ thể chuyển hóa các cái chất dinh dưỡng cũng như là nhiều yêu cầu khác và tiếp theo đó là bổ sung các cái chất béo lành mạnh ở một cái tỷ lệ thích hợp Tuy nhiên chúng ta cần chú ý tới omega 3 ở trong thực phẩm nó có khả năng là chống viêm, nó giúp tránh được nguy cơ các cái bệnh. Nguồn có ở đâu? Ở các cái loại hạt, các cái loại cá như cá hồi, cá thu, vân vân. Thế còn về chất đạm không thể thiếu vì nó sẽ giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Thì nguồn từ đâu? Đến từ thịt, từ cá, từ các cái loại đậu đỗ, từ các cái nguồn thức ăn từ đạm thực vật và chúng ta thấy rằng là khi mà chế độ ăn mà chúng ta nên sử dụng các cái thực phẩm có ích ở trên thì chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta ăn ít đường đi và hạn chế các cái chất ngọt bởi vì làm sao khi ăn quá nhiều đường hoặc là các cái chất ngọt nhất là các cái chất ngọt nhân tạo nó có thể gây ra rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột một yếu tố nữa đó là glutamine, đó là một loại axit amin, nó có tác dụng bảo vệ cho sức khỏe đường ruột, nó có khả năng làm giảm tính cấm ở ruột ở những người bị mắc bệnh nặng. Nguồn thì có trong các cái thực phẩm như là gà tây, đậu nành, trứng, hạnh nhân. À, bên cạnh các cái uh, Ừ, chất đa lượng thì chúng ta cũng cần phải chú ý các cái chất vi lượng ví dụ như là vitamin A, vitamin C, vitamin D nó đều hỗ trợ cho cái gì ạ? À, cho các cái sự hoạt động của các cái tế bào miễn dịch như vitamin A hỗ trợ cho tế bào bạch cầu. Thế rồi à, vitamin C thì góp phần vào cái chức năng À, miễn dịch do đặc tính chống oxy hóa mà chúng ta đã nghe nói rất nhiều. Bên cạnh đó, vitamin D nó có vai trò trong cái điều hòa miễn dịch và nó giúp làm sao ạ? điều chỉnh các cái phản ứng chống viêm và sản xuất kháng thể. Ngoài ra chúng ta thấy rằng là các cái vitamin nhóm B như B6, B9 và B12 nó đều cần thiết cho cái sự hoạt động của các cái tế bào miễn dịch, sinh kháng thể, vân vân. À, bên cạnh các cái vitamin rồi thì chúng ta đừng quên các cái khoáng chất Mà ở đây tôi muốn nói các cái khoáng chất đầu tiên đó là kẽm Là vì nó có vai trò rất là quan trọng đối với quá trình tổng hợp Và tham gia vào các cái chức năng của các cái tế bào miễn dịch Ví dụ như là trong các cái trường hợp bị rối loạn tiêu hóa như là tiêu chảy, thế rồi viêm đại tràng Trong các cái uh, trường hợp uh, do dỉ ruột thì không thể thiếu được trong quá trình điều trị là chúng ta phải bổ sung thêm kẽm. Thiếu kẽm nó cũng có thể dẫn đến là rối loạn tiêu hóa. Thế còn là sắt nó cũng rất cần cho hoạt động của các cái tế bào lanh phô tê. Thế còn đồng ạ, à, đồng thì đối với việc sản xuất năng lượng tế bào miễn dịch thì nó cũng có vai trò rất là tốt và nó bảo vệ để giúp chống lại các tác hại của quá trình oxy hóa một yếu tố nữa đó là selen selen thì nó liên quan đến sự gia tăng của các cái tế bào t và có thể nói rằng các cái ờ, khoáng chất này nó đều đến từ các cái thực phẩm đa dạng mà chúng ta ăn hàng ngày bên cạnh các cái ờ, chế độ dinh dưỡng mà chúng ta cần phải lưu ý các cái chất dinh dưỡng đa lượng và vi lượng thì chúng ta lại phải lưu ý là hạn chế một số thực phẩm sau ví dụ như các thực phẩm chế biến sẵn có nhiều các cái chất phụ gia các cái chất bảo quản các cái chất béo bão hòa hoặc các cái chất ngọt nhân tạo hoặc là quá nhiều muối nó cũng có thể gây mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột Thế rồi là thói quen ăn mặn thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta ăn mặn nhiều ấy thì trong dạ dày nó sẽ tạo điều kiện cho cái vi khuẩn HP là nó là vi khuẩn mà gây viêm loét à, dạ dày ấy, nó sẽ phát triển và nó tăng độc tính của vi khuẩn HP. Thế còn đối với rượu bia thì chúng ta đã nói rất nhiều lần rồi nếu mà chúng ta lạm dụng quá nhiều rượu bia nó sẽ có thể gây cho chúng ta là mất nước thế rồi là giảm các cái vi khuẩn có lợi và có những trường hợp là gây rối loạn tiêu hóa kéo dài hoặc là nó có thể kích thích dạ dày tiết ra nhiều axit việc lạm dụng rượu bia có thể còn gây các cái triệu chứng rất là khó chịu như ở chua, ở nóng, táo bón, viêm loét dạ dày vân vân. Và đặc biệt là chúng ta phải sử dụng các cái thực phẩm nó phải đảm bảo về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Vâng, có thể nói rằng một chế độ ăn uống đa dạng, phong phú là một điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Nhưng chúng ta cần lưu ý hơn đến các cái thực phẩm từ nguồn thực vật. Một số các cái thực phẩm lên men, men vi sinh, prebiotic nó rất quan trọng. Nó có thể giúp chúng ta đáp ứng được nhu cầu các cái chất dinh dưỡng cũng như là hỗ trợ chức năng thích hợp của hệ miễn dịch cũng như hệ vi sinh đường ruột và hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ là ngôi nhà vững chắc cho hệ miễn dịch giúp nâng cao sức đề kháng cho cơ thể để có thể phòng bệnh bảo vệ sức khỏe lâu dài Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta cùng đồng hành với nhau trong chuỗi chương trình huấn luyện đề kháng ba khỏe sống khỏe chủ động gồm có 3 chuyên đề tế bào khỏe, làn da khỏe và tiêu hóa khỏe. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người. Khi sở hữu một sức khỏe tốt thì đồng nghĩa với việc bạn đang sở hữu sự thành công trong cuộc đời về mọi lĩnh vực. Để bảo vệ thành quả đó, việc tăng cường hệ miễn dịch là rất cần thiết để tạo ra lá chắn bảo vệ cơ thể ở mọi cấp độ. Tế bào miễn dịch khỏe mạnh, tế bào khỏe, miễn dịch khỏe. Làn da khỏe mạnh là hàng rào bảo vệ đầu tiên giúp chống lại sự xâm nhập của các vi khuẩn gây hại tiêu hóa khỏe mạnh hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ tham gia sản xuất các yếu tố miễn dịch cho cơ thể góp phần bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật tuy hệ thống miễn dịch rất phức tạp nhưng có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự sống còn của chúng ta. Chúng ta cần nâng niu, biết ơn và bảo vệ nó bằng cách thực hiện đề kháng ba khỏe, sống khỏe chủ động. Đó cũng chính là thông điệp của chuỗi chương trình huấn luyện này chúng tôi mong muốn gửi đến quý vị. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại. Xin được cảm ơn phần chia sẻ rất là tuyệt vời đến từ thạc sĩ bác sĩ Doãn Thị Tường Vi ạ. À. Thưa quý vị như vậy thì qua phần chia sẻ vừa rồi thì quý vị đã có được cái nhìn sâu sắc nhất về hệ tiêu hóa. Từ đó có thể hiểu rằng là hệ tiêu hóa không chỉ là một cơ quan của cơ thể đâu mà đây còn là một ờ, nơi đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cái vấn đề tiếp nhận và hấp thu chất dinh dưỡng, sức khỏe đường ruột và ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của cơ thể của chúng ta cũng như là ảnh hưởng đến tâm trí và hệ thống miễn dịch. Bên cạnh đó thì bác sĩ cũng tổng hợp lại những kiến thức về hệ miễn dịch và bộ ba yếu tố giúp tăng cường đề kháng, đó là mình có tế bào, mình có làn da, mình có tiêu hóa. Thưa quý vị và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chia sẻ thảo luận cùng với thạc sĩ bác sĩ Tường Vi. À, thưa bác sĩ, nãy giờ thì có rất là nhiều khán giả đã cũng đặt câu hỏi về cho bác sĩ. Thu Hà cũng xin phép được đại diện để có thể chia sẻ đến quý vị ở đây à, câu hỏi ngày hôm nay. À, câu hỏi đầu tiên thưa bác sĩ, À, tôi có nghe rằng bác sĩ chia sẻ trong đường ruột của người thì có cả vi khuẩn có lợi và cả vi khuẩn có hại. Liệu là khi mình ăn thức ăn hoặc là mình uống probiotic thì có làm hại khuẩn biến mất hoàn toàn hay là không? Và nếu có thì điều này có tốt cho sức khỏe của mình hơn hay không thưa bác sĩ? Xin cảm ơn Thu Hà. Thưa quý vị, câu trả lời đầu tiên của tôi là không ạ. Bởi vì làm sao? Cái sự cân bằng hệ vi sinh đường ruột mà nó phải luôn ở cái tỷ lệ Ví dụ như là 85% là lợi khuẩn, 15% là hại khuẩn. Nếu mà mất cái cân bằng hệ vi sinh này thì lúc đó là nó đã xảy ra các cái vấn đề về rối loạn rồi đấy ạ. Vì vậy mà khi bổ sung lợi khuẩn với mục đích của chúng ta làm sao giúp cân bằng lại cái hệ cái vi khuẩn đường ruột này. Thế nhưng mà khi bổ sung thì chúng ta cũng phải là bổ sung một cách hợp lý. Tức là chúng ta bổ sung nếu mà quá nhiều ấy, thì nó sẽ làm tăng cái lượng lợi khuẩn lên một cách đột ngột thì lúc này nó lại thành là cũng lại mất cân bằng mà nó lại thiên về là quá nhiều lợi khuẩn thì đôi khi chúng ta sẽ có những cái triệu chứng cũng như là các cái tác dụng phụ ví dụ như là chúng ta thấy là đầy hơi chướng bụng khó chịu tuy nhiên nó chỉ có xảy ra trong độ khoảng một vài ngày thôi sau đó thì nó lập lại cái sự cân bằng được thì nó sẽ không xảy ra nữa vì vậy chúng ta cũng cần hết sức là chúng ta là bổ sung là theo đúng liều lượng và cần phải tìm hiểu kỹ là chúng ta lựa chọn các cái loại thực phẩm vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu kỹ về vấn đề liều lượng, không tự ý cứ nghĩ là cho uống càng nhiều là càng tốt. Không phải như vậy đâu, các bạn chú ý hậu cho ạ. Dạ vâng ạ, như vậy là chắc chắn là qua phần chia sẻ vừa rồi thì quý vị cũng đã yên tâm hơn rằng là cái việc mà chúng ta cho quá liều lượng nó cũng không phải là quá tốt đâu và đôi khi là hệ tiêu hóa của mình cũng cần phải có sự cân bằng giữa lợi khuẩn cũng như là vi khuẩn ờ, có hại đúng không ạ? Thưa quý vị và thêm một câu hỏi nữa mà chắc chắn là quý vị ở đây mà phần nhiều quý vị cũng quan tâm bởi vì bác sĩ có đề cập đến cái vấn đề là đi du lịch ở quốc gia khác có thể làm rối loạn vi khuẩn đường ruột và có một khán giả chia sẻ rằng là bác sĩ ơi, tôi là người rất là hay đi du lịch nên là rất quan ngại không biết là cái điều này xảy ra là do đâu, có đúng hay không và làm cách nào để hạn chế tình trạng này thưa bác sĩ. Vâng, có thể nói rằng là một chuyến đi du lịch nó rất là vui vẻ thế nhưng mà chúng ta lại có vấn đề về tiêu hóa thì nó rất là phiền yeah. Dạ. mà chúng ta biết rằng là khi mà đi du lịch nó thay đổi uh, điều kiện hoàn cảnh địa lý này rồi thói quen ăn uống sinh hoạt và trong quá trình chúng ta đi lại như vậy thì chúng ta có thể tiếp xúc với rất nhiều các cái yếu tố nguy cơ cho nên là cùng một điều kiện ăn uống cùng một cái điều kiện sinh hoạt nhưng mà nếu mà ai mà có cái hệ miễn dịch mà khỏe thì à, chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng nhưng mà đối với những người mà có hệ miễn dịch mà bị suy yếu ấy, ví dụ như trẻ em này người cao tuổi này thì à, rất là dễ bị là ảnh hưởng khi mà chúng ta tiếp xúc với các cái yếu tố mà lạ so với cái thói quen ăn uống hàng ngày nguyên nhân nó là do đâu ạ nó đến từ do các cái vi khuẩn này virus này nấm men này rồi là ký sinh trùng vân vân và để có thể à, hạn chế những cái vấn đề này thì tốt nhất là chúng ta nên là ăn chín này uống sôi này hạn chế các cái thực phẩm à, chế biến sẵn này và uống đủ nước này rồi thực hiện rửa tay trước khi ăn sau khi đi vệ sinh và chúng ta nên nhớ là nếu cần chúng ta có thể bổ sung các cái lợi khuẩn probiotic kèm theo prebiotic nó sẽ giúp làm sao nó giúp cái khôi phục lại cái quá trình là mất cân bằng các cái hệ vi sinh đường ruột thì chúng ta sẽ làm sao ạ yên tâm với cái chuyến đi du lịch hơn nhưng mà chúng tôi cũng phải lưu ý với các bạn là chúng ta nên lựa chọn các cái men vi sinh ấy của các cái nhà sản xuất mà nó có uy tín có thương hiệu an toàn để có thể sử dụng được lâu dài và đặc biệt là lựa chọn các cái loại mà đã được nghiên cứu chứng minh về vấn đề an toàn cũng như hiệu quả thì chắc chắn rằng chuyến đi du lịch của các bạn sẽ và mỹ mãn hơn Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều Thưa quý vị, đây là những cái vấn đề mà nghe qua tưởng chừng đơn giản thôi Nhưng mà nếu quý vị chúng ta thực hiện á, thì sẽ bảo vệ sức khỏe của mình toàn diện Đặc biệt là khi mình có những chuyến đi chơi xa dài ngày Thì chúng ta sẽ càng có được một cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn Và thêm một câu hỏi nữa mà nãy giờ Hà thấy là bạn Du Lê đặt từ đầu chương trình rồi Nên tôi Hà xin phép được gửi đến cho bác sĩ có nội dung như sau ạ Thưa bác sĩ, tôi băn khoăn là tại sao hệ vi khuẩn đường ruột khỏe thì hệ miễn dịch của chúng ta sẽ khỏe mạnh theo vậy ạ? À? Vâng, như uh, trong câu hỏi của bạn ấy thì uh, tôi nghĩ rằng là tôi cũng đã trình bày rất là kỹ ở trong cái ờ, chuyên đề thứ ba là về tiêu hóa khỏe. Tuy nhiên tôi có thể nói tóm lại một số ý là như thế này. Tức là chúng ta khi mà ăn uống ấy, các cái thực phẩm để hấp thu các cái chất dinh dưỡng và để quá trình hấp thu này nó có hiệu quả thì chúng ta cần phải có đường ruột khỏe mạnh. Mà đường ruột khỏe mạnh thì nó phải đòi hỏi là nó phải có cái hệ vi khuẩn đường ruột nó đang ở thế cân bằng chính vì vậy mà các cái lợi khuẩn nó sẽ giúp cho cái quá trình hấp thu các cái dưỡng chất từ thực phẩm nó sẽ được tốt hơn và chúng ta biết rằng là có tới 70% tới 80% các cái tế bào miễn dịch thì nó lại tìm thấy ở trong ruột cho nên là nó không những là tốt cho vấn đề tiêu hóa mà nó còn kích thích nó hỗ trợ cho các cái tế bào miễn dịch nó hoạt động được hiệu quả hơn nếu mà chẳng may mà có một cái sự mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột này thì nó sẽ làm dẫn đến các cái rối loạn về hệ miễn dịch cũng như là chúng ta hay gặp các cái tình trạng như là ốm vặt rồi là khó phục hồi sức khỏe vì vậy cái vấn đề duy trì cái sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột có vai trò rất quan trọng giúp cho hệ miễn dịch của chúng ta được khỏe mạnh Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều Và chắc chắn là qua phần chia sẻ vừa rồi thì quý vị có thể yên tâm hơn rất là nhiều đúng không thưa quý vị Và Thu Hải biết rằng là ngày hôm nay quý vị vẫn còn rất là nhiều những câu hỏi nữa Tuy nhiên quý vị ơi, bởi vì chúng ta còn có thêm những cái phần chia sẻ tiếp theo Đồng thời là có thêm những cái phần quay số may mắn Cho nên chúng tôi cũng xin phép được khép lại phần trò chuyện tương tác cùng với Thạc sĩ bác sĩ Doãn Thị Tường Vi tại đây ạ à. Thu Hải cũng xin phép được cảm ơn bác sĩ ngày hôm nay đã chia sẻ rất nhiều thông tin bổ ích liên quan về cái chuyên đề lần này Đó là tiêu hóa khỏe đề kháng khỏe ạ à. Thưa quý vị và ngay bây giờ quý vị cũng đừng quên là ngày hôm nay chúng ta sẽ còn có thêm chương trình quay số may mắn nữa. Nếu quý vị chúng ta vẫn chưa bình luận đúng cú pháp thì ngay bây giờ nhanh tay bình luận một con số gồm 3 chữ số ngẫu nhiên bắt đầu từ số 001 đến số 999 và khoảng trắng nè, mình ghi thêm đầy đủ họ tên viết liền không dấu quý vị nha. Chúng tôi sẽ cùng chọn ra 6 vị khán giả may mắn ngẫu nhiên nhận được phần quà của chương trình rất là thú vị đến từ nhãn hàng Nutrilite. Như vậy thì mình chỉ còn 5 phút nữa thôi, chúng tôi sẽ chính thức đóng cộng bình luận này lại và không nhận thêm những con số may mắn tham gia vòng quay nữa. Nếu quý vị nhanh tay mình bình luận ngay bây giờ để không bỏ qua cơ hội có 102 này quý vị nha. Và ngay bây giờ hãy cùng tiếp tục theo dõi chương trình để đến với một phần chia sẻ chi tiết chuyên sâu đến từ chuyên viên huấn luyện anh Nguyễn Thanh Duy để cùng xem coi là ngày hôm nay thì hệ tiêu hóa sẽ đem lại những hiệu quả thế nào trong vấn đề đề kháng quý vị nhé. Chào mừng toàn thể quý vị khán giả đến với chương trình Tiêu hóa khỏe, đề kháng khỏe. Duy xin được phép chia sẻ đến các anh chị hai nội dung bao gồm Thứ nhất, dinh dưỡng tăng cường sức khỏe tiêu hóa và thứ hai là giải pháp hỗ trợ dinh dưỡng từ nhãn hàng Nutrilite. Nội dung đầu tiên là dinh dưỡng tăng cường sức khỏe của tiêu hóa. Hệ tiêu hóa bao gồm tất cả những bộ phận của cơ thể giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn. Trong các bộ phận này, đường ruột là một thành phần rất quan trọng của hệ tiêu hóa, có vai trò giống như người gác cổng cho cơ thể. Đường ruột là nơi tập trung nhiều hơn 70% thành phần miễn dịch và cũng chính là địa điểm mà hệ miễn dịch và vi khuẩn gặp nhau. Khi sức khỏe đường ruột được chăm sóc đúng cách thì sức khỏe tiêu hóa và sức khỏe miễn dịch cũng được đảm bảo. Các cách thức chăm sóc sức khỏe cho đường ruột, sức khỏe tiêu hóa bao gồm lối sống lành mạnh và chế độ dinh dưỡng. Trong phạm vi phần chia sẻ của mình, Duy xin nhắc lại vai trò của probiotic và chất xơ đối với sức khỏe của tiêu hóa. Vậy, vai trò của probiotic đối với sức khỏe tiêu hóa được phản ánh ra sao? Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, probiotic là các vi sinh vật sống khi đưa vào cơ thể với số lượng đủ sẽ sinh ra các hiệu quả có lợi cho sức khỏe. Probiotic có nhiều trong nhiều loại thực phẩm lên men như sữa chua, dưa bắp cải, kim chi, đậu nành lên men, vân vân. Và với các loại probiotic tự nhiên, nên bảo quản trong tủ lạnh hoặc nơi tối và nhiệt độ thấp để duy trì được hiệu quả hoạt động của lợi khuẩn. Nghiên cứu đã chứng minh rằng việc ăn uống thường xuyên các loại thực phẩm hay các chế phẩm bổ sung nhiều loại probiotic khác nhau sẽ duy trì được hệ tiêu hóa tốt và có thể giúp cho hệ miễn dịch được khỏe hơn. Ngoài ra, các can thiệp về dinh dưỡng cụ thể là bổ sung vi chất phối hợp với probiotic, prebiotic được báo cáo là có cải thiện nâng cao miễn dịch, giảm được tình trạng nhiễm khuẩn tiêu hóa hô hấp trên các đối tượng là trẻ em. Trên phương diện tổng thể, khi tình trạng dinh dưỡng được cải thiện thông qua bổ sung các chất dinh dưỡng một cách đầy đủ thì các vấn đề sức khỏe từ đó cũng được nâng cao. Và như vậy chúng ta vừa tìm hiểu vai trò của probiotic với sức khỏe của tiêu hóa và miễn dịch, trong đó có đề cập đến một yếu tố là prebiotic. Có thể nói, prebiotic là một phân loại của chất xơ. Vậy chất xơ nói chung và prebiotic nói riêng có vai trò như thế nào? chất xơ đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp loại bỏ các sản phẩm phụ không được sử dụng hoặc không mong muốn qua đường tiêu hóa. Chất xơ thực chất là một như một cây chổi tự nhiên giúp vệ sinh sạch sẽ bên trong cơ thể của chúng ta. Và chất xơ được phân loại thành chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Chúng có vai trò đối với hệ tiêu hóa như sau. Đối với chất xơ hòa tan, giúp quá trình tiêu hóa chậm lại do hấp thu nhiều nước hơn Loại chất xơ này có trong các loại đậu và được các vi khuẩn có lợi trong đường tiêu hóa sử dụng để tăng sinh và duy trì hoạt động sống của chúng. Chất xơ hòa tan còn giúp sản sinh ra các chất hỗ trợ tiêu hóa khác như các axit béo mạch ngắn. Bên cạnh đó có một số loại chất xơ hòa tan gọi là prebiotic. Đây là nguồn thức ăn cho lợi khuẩn và giúp cho probiotic tồn tại và hoạt động một cách đầy đủ. Một vài loại prebiotic có tự nhiên trong thực phẩm có thể kể đến các loại thực phẩm như tỏi tây, mang tây, rau diếp xoăn, củ tỏi, hành tây, lúa mì, yến mạch, vân vân. Trong khi các loại thực phẩm khác như sữa chua, ngũ cốc, bánh mì, bánh quy hay các chế phẩm bổ sung khác thì được bổ sung prebiotic. Kế đến chúng ta sẽ bàn về chất xơ không hòa tan. Các chất xơ không hòa tan có trong các loại thực phẩm, nguồn thực vật như trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt và cơ thể chúng ta không thể tiêu hóa hay hấp thu các loại chất xơ này. Chất xơ không hòa tan có vai trò chính hỗ trợ quá trình loại bỏ các chất thải ra ngoài cơ thể. Và những thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt, các quả hạch, các loại đậu, trái cây và rau củ, nhiều loại thực phẩm như sữa chua, ngũ cốc hay các thanh dinh dưỡng có thể được tăng cường bổ sung hàm lượng chất xơ để tăng khả năng hấp thu cho cơ thể theo nhu cầu khuyến nghị. Những thực phẩm này nên được bổ sung vào trong chế độ ăn uống cân bằng bên cạnh các loại trái cây và rau củ. Và như vậy chúng ta có thể thấy dinh dưỡng đúng và đủ cung cấp hợp lý chất xơ và probiotic giúp chăm sóc hệ tiêu hóa khỏe mạnh, từ đó tăng cường đề kháng và nâng cao miễn dịch. Và nội dung tiếp theo, Duy xin chia sẻ đến các anh chị thông tin về sản phẩm hỗ trợ dinh dưỡng đến từ nhãn hàng Nutrilite bao gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Probiotic và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Chewable Fiber Plan. Đầu tiên là chúng ta nói về thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Probiotic. Sản phẩm này chứa hỗn hợp độc quyền 5 chủng lợi khuẩn và inulin từ rễ rau diếp xoan bao gồm Bifidobacterium animalis SSB lactis HN019 và Lactobacillus acidophilus NCFM. Bên cạnh đấy, chúng ta còn có 3 chủng khác hỗ trợ cho hai chủng chính bao gồm Lactobacillus acidophilus LA14, Bifidobacterium animalis SSB lactis BL04 và Lactobacillus paracasei LPC37. Bên cạnh đấy, trong mỗi gói Nutrilite Probiotics còn chứa 1 gram inulin từ rễ rau diếp xoan nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên và Nutrilite cam kết mỗi gói sản phẩm cung cấp ít nhất 6,3 tỷ lợi khuẩn sống cho đến ngày cuối cùng của hạn sử dụng của sản phẩm. Và sản phẩm giúp hỗ trợ cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, tăng cường khả năng đề kháng tự nhiên của cơ thể. Sử dụng sản phẩm cho người từ 3 tuổi có nhu cầu bổ sung lợi khuẩn, người bị rối loạn hệ vi khuẩn của đường ruột, rối loạn tiêu hóa, tiêu hóa kém, và sử dụng 1 đến 2 gói một lần trên ngày. Sản phẩm có thể được ăn trực tiếp hoặc cùng với thực phẩm lạnh như ngũ cốc hoặc sữa chua, có thể trộn lẫn với đồ uống lạnh không có ga, tránh dùng với thức ăn hoặc đồ uống nóng. Và lưu ý, thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Và người đang bị bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng. Trẻ em nên được sử dụng dưới sự giám sát của người lớn. Và kế đến là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Chewable Fiber Plan. Sản phẩm Nutrilite Chewable Fiber Plan giúp hỗ trợ bổ sung chất xơ được chiết xuất từ rau quả tự nhiên. 750mg xơ không hòa tan gồm xơ mía đường, xơ yến mạch, bột acerola, xơ lúa mì, xơ chanh, xơ đậu nành, xơ obuntia cactus, xơ táo, cám lúa mạch, xơ đậu Hà Lan và xơ cà rốt. 750mg đường FOS là chất xơ hòa tan prebiotic và 200mg sơ hòa tan là gồm Arabic. Công dụng bổ sung chất xơ được chiết xuất từ rau quả tự nhiên giúp nhuận tràng, giảm táo bón và hỗ trợ giảm cholesterol trong máu. Sử dụng nhai mỗi lần một viên, mỗi ngày 3 lần ít nhất với một ly nước đầy khoảng 250ml và sử dụng ở người trưởng thành và trẻ em từ 6 tuổi trở lên có chế độ ăn ít xơ có nhu cầu bổ sung chất xơ, người bị táo bón ăn khó tiêu. Lưu ý, trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai hoặc cho con bú người đang điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ trước khi sử dụng. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm không chứa hương liệu nhân tạo, chất tạo màu và chất bảo quản. Và vừa rồi là tất cả các nội dung Duy gửi đến các anh chị trong chương trình ngày hôm nay và hy vọng những thông tin này sẽ hỗ trợ tốt cho các anh chị trong quá trình chăm sóc sức khỏe chủ động của bản thân và những người xung quanh mình. Xin chào và hẹn gặp lại! Thưa các anh chị thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về những yếu tố cuối cùng để có thể có được đề kháng khỏe mạnh, đó chính là hệ tiêu hóa khỏe. Nếu như tế bào khỏe thì chúng ta sẽ có được hệ thống miễn dịch khỏe, làn da, làn đào bảo vệ đầu tiên chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn thì hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ sản xuất được những yếu tố miễn dịch cho cơ thể của chúng ta, bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật Việc xây dựng sức đề kháng cho cơ thể dựa trên ba yếu tố này sẽ bắt nguồn hình thành từ những thói quen lối sống lành mạnh kết hợp cùng với việc bổ sung những cái dưỡng chất cho cơ thể của chúng ta. Và có đề kháng ba khỏe, cơ thể chống lại những tác nhân từ bên ngoài và bên trong cơ thể, từ cảm lạnh thông thường cho đến ung thư nguy hiểm. Một lần nữa Thu Hà cũng xin được cảm ơn phần chia sẻ rất chi tiết đến từ thạc sĩ bác sĩ Doãn Thị Thường Vi và chuyên viên huấn luyện Nguyễn Thanh Duy rất nhiều. Tụi quý vị cũng xin được cảm ơn quý anh chị nhà phân phối, quý vị khán giả đã cùng đồng hành cùng chúng tôi trong xuyên suốt 3 buổi chuyên đề huấn luyện vừa qua. Quý vị cũng đừng quên là như thông tin từ ban đầu chúng tôi chia sẻ, ban tổ chức xin phép được dành tặng những cái phần quà vô cùng giá trị gửi đến cho quý anh chị may mắn trong ngày hôm nay bằng cách mình tham gia vòng quay may mắn quý vị nha. Bây giờ, Thu Hà cũng xin phép được thông báo lại một lần nữa, chúng ta sẽ có 6 phần quà, trong đó sẽ có 3 giải ba, 2 giải nhì và một giải nhất. Thưa quý vị, và thưa quý vị cùng theo dõi trên màn hình biết đâu mình có được con số trùng khớp với con số mà vòng quay đưa ra thì sao. Quý vị cùng quan sát trên màn hình quý vị nha. Sẵn sàng chưa ạ? Nếu mà sẵn sàng thì ngay bây giờ nhớ là mình bình luận bên dưới cho Hà được biết được không nào. Quý vị ơi, hãy cùng đến với giải ba đầu tiên ngày hôm nay nha. ba hai một xin mời quay số ạ. À. Thưa quý vị, đã là phần quay số cuối cùng trong xuyên suốt 3 buổi chuyên đề rồi. Và lần này thì vị khán giả may mắn của chúng ta thuộc về ai đây ạ? À? Xin được chúc mừng cho con số may mắn đầu tiên ạ à. Dạ. Yeah Thưa quý vị chỉ mới là giải thưởng đầu tiên mà thôi Mình còn tới hai giải ba nữa quý vị yên tâm nha Rồi giải ba thứ hai sẽ thuộc về ai đây 3, 2, 1 Xin mời Thưa quý vị, lần này thì Hà thấy rất là nhiều bạn bình luận bên dưới nói rằng là Hà ơi chọn số của mình đi Nhưng mà quý vị ơi, đây là cái phần quay số vô cùng công bằng minh bạch luôn Nên Hà không thể can thiệp được Và mình chỉ dựa vào cái sự may mắn của mình mà thôi nha Xin mời con số dừng lại ạ à. Wow, một con số may mắn ngẫu nhiên đã hiện ra rồi quý vị ơi. Và nếu quý vị thấy là con số của mình trùng khớp với con số này thì nhớ là bình luận bên dưới để khoe cho mọi người được biết hoặc là chia sẻ để à, gia đình bạn bè của mình cùng vào chúc mừng nha. Bây giờ sẽ là con số thứ ba nha. 3 2 1 xin mời ạ. À. Giải ba cuối cùng cho ngày hôm nay thuộc về ai đây? Wow, con số đang chậm dần và xin được chúc mừng cho con số may mắn ngày hôm nay. Như vậy thì trên màn hình đã hiển thị được ba con số tương ứng với giải ba rồi quý vị ạ. Bây giờ sẽ là hai giải nhì. Giải nhì đầu tiên sẽ thuộc về vị khách nào đây? Hãy cùng xem nhé. Nào, xin mời con số ạ. À. Hà có thể cảm nhận là ngày hôm nay quý vị khán giả còn nán lại đến tận giờ phút này là quý vị khán giả rất là yêu mến thương hiệu của chúng tôi, rất là yêu mến công ty Amway Việt Nam và đương nhiên là nhãn hàng Nutrilite rồi. Và bây giờ hãy cùng chờ xem coi là vị khán giả may mắn ngày hôm nay cho giải nhì đầu tiên ạ. À. Con số may mắn xin chúc mừng ạ. À. Thưa quý vị, mình còn thêm một giải nhì và một giải nhất nữa nha. Giải nhì thứ hai ạ. À. 3 2 1 xin mời ạ. À. Wow, mình nhìn thấy là trên màn hình hệ thống đang tự quay số và lọc ra con số may mắn ngày hôm nay. Xin được chúc mừng cho con số may mắn của chủ nhân giải nhì cuối cùng ạ. À. Thưa quý vị, bây giờ thì mình chỉ còn lại một giải nhất nữa mà thôi Giải nhất thì giá trị nhất trong ngày hôm nay rồi quý vị ơi Bây giờ hãy cùng Hà nhé Mình cùng đếm ngược bằng cách là mình hãy cùng comment là 3, 2, 1 ở trên màn hình luôn quý vị nha Rồi mình comment đi ạ à. 3 Có chưa ạ? À? 3 2 một Xin mời quay số à Thưa quý vị rất là hồi hộp luôn Và hiện tại thì cái lượng comment này Lượng tương tác, bình luận, lượt like và lượt view Đang tăng lên đáng kể luôn quý vị ơi Lần này thì con số may mắn sẽ thuộc về ai đây Hà ước gì mình cũng là một trong những vị khán giả theo dõi Và mình được nhận quà à, <laughs> Dạ quý vị ơi Con số đang chậm dần quý vị ạ à, Hồi hộp quá Thưa quý vị cùng đếm ngược nha ba 2, 1 và xin được chúc mừng cho vị chủ nhân may mắn nhất của ngày hôm nay quý vị ơi. Và trên màn hình đã hiển thị ra lần lượt 6 con số tương đương với 6 vị khán giả may mắn rồi. Quý vị yên tâm là sau khi kết thúc buổi livestream ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau được nhận quà nếu quý vị hãy à, bình tĩnh là nếu quý vị được nhận quà thì hãy à, chia sẻ cái niềm vui này bằng cách bình luận bên dưới cho Hà được biết nha. Thưa quý vị như vậy, phần quay số vừa rồi cũng đã chính thức khép lại cho chương trình huấn luyện buổi chuyên đề 3 của chúng ta và cũng là chuyên đề cuối cùng của chuỗi chương trình huấn luyện đề kháng ba khỏe, sống khỏe chủ động. Thu Hòa rất hy vọng rằng những thông tin được chia sẻ trong chuỗi chương trình sẽ giúp cho quý anh chị ở đây có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc tăng cường đề kháng cho cơ thể và xây dựng được một thói quen chăm sóc sức khỏe một cách chủ động. Và một lần nữa Thu Hà cũng xin phép được trân trọng cảm ơn quý anh chị khách mời, các anh chị nhà phân phối và quý vị khán giả đã cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay và mong là có thể gặp lại quý anh chị nhà phân phối cũng như là quý vị khán giả ở chuỗi chương trình huấn luyện tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chúc quý anh chị sẽ có thật là nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và xin phép được hẹn gặp lại ạ. À.